bạn muốn thấy cảnh đập nát cây đàn của Ziman K250 một triệu sub đi mình sẽ đập cây đàn này ra cho các bạn xem bên trong nó có gì còn bây giờ cây đàn này nó quá đẹp mình không thể đập được bởi vì sao chức năng của nó vô cùng tuyệt vời cái đàn này là mới ra đời năm 2018 của hãng của Ziman mà các bạn đây lỗ cắm điện lỗ này là cắm micro vào lỗ này là cắm ờ, tai phone vào lỗ này là để chế độ mà mình đeo headphone vô để cho mọi người không có nghe thấy không làm ồn Dạ. lỗ này là cấm xuất tanh vào để uh, chơi như là một cây piano chuyên nghiệp luôn lỗ cắm usb vào quá tuyệt vời cái đàn này phải nói là nó quá hoàn hảo mà mình cũng muốn đặt nó ra luôn cho các bạn coi bên trong nó là gì bởi vì muốn biết được kết cấu của nó như thế nào mà